thời điểm này này hàng này bán ế đấy uống hàng kia bán ế đấy uống hàng nào giờ bán ế review luôn đó bữa nay quảng cáo ai quay bảo đảm còn hai mẫu hết hàng chuẩn bị nhập bca hết hàng thì quạt cao sắp hết phát banner hết hàng isopod mới về hết hàng ức chế à mới chửi lộn với phòng xe quá trời mới chửi phải tức mình chửi te khói luôn bạn trời đất ơi nổi điên máu lên tức mình quảng cáo sản phẩm nào sau đó hết hàng chửi mày xin chào các đồng chí, à, các bạn, các chị em gamer trên mọi miền tổ quốc và các bạn ở bên hải ngoại à, Hôm nay làm chương trình review sản phẩm à, Đây là trên uh, trên bàn pizza là các bạn thấy là những cái bộ sản phẩm quyền thoại Mà đối với Duy cái nào nó cũng quyền thoại hết nha Dùng uống sao tập Đau bụng thấy mẹ không? Sắp đau bầu tử luôn các bạn oh, Hôm nay á, đang giảm mỡ à, Nhịn đói khổ lắm bạn nhưng đối từ sáng giờ tập gym xong bào với phòng gym hai ba tiếng luôn xong rồi lên đây review sản phẩm isobot trong một hoàn cảnh rất là quyền thoại mà isobot thằng này nó quyền thoại luôn mà thằng này quyền thoại hơn nên kết hợp là hai iso mỗi lần á, mà di vô phòng sale đi thông báo hai iso với em là nó lấy một thằng iso này cộng thằng iso kia ra hai iso mà iso nào tùy từng thời điểm đó thời điểm này này hàng này bán ế đấy uống hàng kia bán ế đấy uống hàng nào giờ bán ế thì review luôn nói ế là nói cho vui thôi mới chửi lộn với phòng xe quá trời mới chửi mẹ tức mình chửi te khói luôn bạn trời đất ơi nổi điên máu lên tới lúc mình quảng cáo sản phẩm nào sau đó hết hàng Ô, kỹ mày hôm nay hôm nay là Duy Nguyễn chưa làm clip quảng cáo ai sao ai ai sao quay luôn á nó làm biết ai sao quay là gì đâu đúng không bữa nay nhớ lại lấy ra quảng cáo hết hàng biết sao nó dẫn tới tình trạng hết hàng không tại bây giờ nói chung là công ty bbt bây giờ nó nát rồi nó nó chia phe chia phái rồi tùm lum lá chơi hết á cái thằng xeo lẻ với thằng xeo sĩ hai thằng nó độc nhau đó bây giờ nó nói là cho thằng nó ghét mấy thằng xeo lẻ nó tháng rồi cho xeo lẻ chết bà luôn biết bằng cách nào không nó bán cho đại lý hết luôn xeo lẻ không có hàng tụt trên số xếp chửi đó cái chuyện đó xảy ra thường xuyên luôn bây giờ là công ty nó lớn rồi bạn quy mô nó tùm lum tùm ba hết rồi ngày xưa xeo lẻ xeo sĩ một bang một phòng bây giờ nó hai phòng phòng xeo lẻ phòng xeo sĩ xeo sĩ mạnh bán xeo lẻ mạnh bán cuối cùng sao lẽ hậu quả hết hàng nó bữa nay quảng cáo isoway bảo đảm còn hai mã hữu hết hàng <laughs> chuẩn bị nhập bca hết hàng reward cao sắp hết phát banner hết hàng <laughs> isobot mới về hết hàng ức chế không mới lôi hai thằng vô họp hai em làm sao làm nhé bán thì chừa cho sao lẻ người ta bán chứ? bán cái con khỉ gì bán vô tội vạ bán vô tổ chức bán không có kế hoạch không có deadline gì hết á bán rất không chuyên nghiệp nó làm ảnh hưởng tới vị thế công ty bvt ủa ty bự vậy sao hết hàng hoài vậy <laughs> đúng không nó tưởng tượng nó tưởng là anh Duy Nguyễn hết tiền nhập rồi nó làm tổn hại tới uy tín cá nhân của anh nữa ngày hôm nay mới biết đó, bực mình lắm thôi chờ chút xíu nói tiếp đi giờ uống rồi đã không cần phải quảng cáo mệt quá hai thằng ISO thằng này cũng vào dạng hiếm mà nha thằng này bây giờ bảo đảm trên giang hồ không có đâu mà bây giờ chỉ còn Duy Nguyễn có Duy Nguyễn uống thì bạn đừng quan tâm uống gì á quan tâm này nè bữa nay làm con cáo này nha khổ ghê uống toàn hàng độc chứ quấy mập gì đó nói, nói chứ mập rất cười anh nói thiệt với mấy em á thằng giám đốc nha nó phải chuyện đơn giản đúng không ăn uống ngủ nghỉ gái gú tình tiền tù tội nó tiệc tùng nó mời từ lưa hết bây giờ á mới có những cái bệnh của người giàu mấy nghèo mà giờ hiểu hết á bệnh gì bệnh béo phì ông ơi bệnh gì béo phì nó dẫn ra tim mạch nó má nó dư tiền nó bỏ vài triệu nó ăn hải sản chơi vậy đó nó ăn vô tổ chức nó ăn vô tội vạ nó ăn vô calorie luôn Đậu calorie là một cái khái niệm mà, mà, mà TDE là một khái niệm gọi là ảo tưởng luôn Nhưng Duy Nguyễn giờ 40 ký cơ bốn chục ký cơ suy ra TDE của Duy Nguyễn khoảng gần 2 ngàn Ủa lộn lộn BMA gần 2 ngàn, TDE gần 3 ngàn, ăn ngày 6 ngàn What? biểu sao không mập sáng tiệc trưa tiệc chiều tiệc tối tiệc công ty này mời công ty kia mời đối tác này mời thằng fan của mình nó cũng mời nữa vậy đó mệt quá iso quay là mùi sô cô la nha mấy bạn mấy em đó hai iso lần vậy đó đối với cơ thể của Di Nguyễn thì hai iso là công thức hoàn hảo và tuyệt vời cho một phục hồi trong buổi tập uống xong 30 phút sau ăn cơm thằng isobot nó khó tan cực kỳ tại sao tại vì nó có chất giảm mỡ nói chung giờ dư giảm mỡ rồi kệ nó mọi công thức vật lý nó đều fail với cái thằng có tiền oh khổ vậy đó tối đi ăn nhậu giờ uống giảm mỡ <laughs> hài không đó uống cái có năng lượng bởi vì duy chia sẻ với các bạn rất nhiều lần rồi mình giao nhưng mà sau tập vẫn nên dùng quay đi sau tập phải dùng quay quay nào cũng được miễn quay của bbt là được rồi các bạn đừng có nhìn cái hũ này làm gì đó đúng không xin lỗi các bạn chống mặt tăng động đó các bạn nhưng các bạn đừng có dùng cái hũ này làm gì đó đúng không tại cái hũ này á nó không có trường tồn theo thời gian mà nó sẽ bị lãng quên theo năm tháng có thể là năm trước hũ này hot năm trước hũ này này nọ kia nhưng mà bên công ty nó sản xuất nó lỗ nó không sản xuất nữa nên hũ này đây giờ quan tâm hũ này hũ này là bây giờ rồi thôi nha các bạn không biết mốt nó còn bán không nhưng mà dư nghĩ hũ này nó sẽ còn phát triển lâu tại vì sao tại cái hũ này á là thằng quay chiến lược của Lắp Radar một cái sẵn một công ty nó thường thường có một thằng chiến lược các bạn thằng chiến lược mấy khác chết hết nó không chết nha thằng chiến lược nó vậy đó mà ở Las Vegas biết nó mạnh gì không nó mạnh lean body nó mạnh dòng lean và nó mạnh dòng protein nha nó là công ty nó là vậy đó nên bạn nào mà chưa xài lean á là bạn chưa tập gym nhưng mà tại sao sao buổi tập duy không xài lean đúng không Tại vì Linh xài buổi sáng rồi Linh xài buổi sáng rồi Giờ sau buổi tập xài quay Tại vì sao quay nó hấp thu nhanh hơn Linh Đúng không? Mình nhiều tiền mà mình xài quay Mình xài quay một chút mình lên mình ăn cơm má nấu à, Đó là lý do Di xài quay protein Sau buổi tập buổi sáng không bao giờ Di xài quay Hiếm lắm Tại vì bạn xài quay nó rất là mau đói Mà mau đói thì bạn ăn nhiều Bạn ăn nhiều tối bạn đi nhậu cái nữa là bạn mập oh, no. Nó không được đẹp hiểu không mình hạn chế gì đó mày thấy giám đốc bụng nè tự hào xong tự hào mày tự hào lắm mấy thằng kia nó làm tới cấp trưởng phòng thôi nó gì nè theo bạn tôi tôi biết mà con thằng kia sáu hai hai hai sáu tuổi lên gặp mảnh bụng như 62 <laughs> nó thật sự nên làm một mơ đâu chỉ cơ bắp là được chúng ta phải vận dụng kiến thức gym vào cuộc sống đúng không chúng ta phải có được cái một cái body tương đối là nó đẹp kiểu này đúng không bạn chê đúng không nhưng mà duy cảm thấy nó quá ok nhưng mà trong giai đoạn này duy có thể là quần nó hơi chặt một chút ừ. mông to quần hơi chặt một chút xuống chừng 2 kg nữa cho mặc quần cho nó đẹp mà muốn xuống 2 kg đó đó thì sau tập phải uống IsoWay. mà IsoWay là một đại diện cho dòng isolat mà công ty BBT phân phối một đống thằng isolat khác nó tùy vào phân khúc nó tùy vào túi tiền các bạn á đúng không dòng đẳng cấp Evogen, Isochest, Isopost đó, Isoway, Titanium Isolat đến dòng sinh viên là gì? RSB RSB Way Way sinh viên tất cả đều là quay BBT phân phối một cái sản phẩm nào thì đều có tính toán nó nằm ở trong cái phân khúc nào đó. ví dụ các bạn xài nhiều sản phẩm thì các bạn sẽ có được sự trải nghiệm này nọ kia vậy thì bạn xài nhiều sản phẩm của công ty BBT thì có một cái chung gì đó là cái chung đẳng cấp cái chung của Duy Nguyễn thế thôi cái phong cách kinh doanh của Duy nó rõ rồi nha đẳng cấp mới kinh doanh không kinh doanh cái thứ của bắp và một câu nói để đời của Duy Nguyễn là cái gì cái thứ mình dám bỏ vô miệng mình uống thì mình hãy bán cho người ta đó câu đó cay lắm câu đó cay lắm nha các bạn thôi bây giờ xin nói qua sản phẩm isoway labradar là một cái thương hiệu mà bt bbt phân phối đã rất là lâu rồi đó mà liên tục top 2 thế giới uống này không ngủ được các bạn thua thẳng độ năm nào cũng thua hết Thở Ấn Độ mày ăn cái gì mà đẻ đông dưới vậy không biết nữa Nó một tỷ ba chân Danh số năm nào cũng thua nó Đứng thứ hai miết luôn Giống như vua về nhì Jose Mourinho Đó Ở thằng Lapada Nó có một thương hiệu quay Đó giờ nó đổi nhãn nhiều lần rồi Thằng ISO quay ISO quay ISO quay vào tim Thì bạn sẽ thấy cái hũ này Trong những cái clip mà Di Nguyễn tập lúc 12 giờ tập lúc 12 giờ bên phòng gym nghèo nàn cũng sáu đó nó có hũ iso quay màu đỏ chính là nó giờ đổi thành này thôi nó là cái nhánh hoàn toàn khác với Lean Pro và cái nhánh cũng rất là quan trọng trong Lazada tại Lazada là cái hãng sản xuất protein mà đó hũ này bán lẻ mới hỏi dưới 2 triệu tùy event nữa bạn tùy deal nữa đó có thể hôm nay 2 triệu ngày mai 1 triệu 8 ngày mốt triệu 9 ngày mốt nữa 2 triệu mốt gì đó không biết tùy điêu tùy thời điểm nha mình nói về cái mức giá là một tầm trung thôi còn bây giờ á nhìn trên nhãn á, thì mình thấy được cái gì mình thấy được á, nó cũng nó có một sự tinh khiết nó là whey protein isolate đó nó tinh khiết nó tùy mùi nha các bạn tùy mùi nếu mà mùi sô cô la thì nó có một gam béo không trans fat không béo bão hòa cholesterol bằng không nha cholesterol bằng không Dư rất thích điểm này đó và 25g protein tinh khiết cao protein nó làm lean mà các bạn thường thường á một công ty á thường thường một công ty nó sẽ có chung một cái nguồn protein thôi thì cái nguồn protein nó làm ra nhiều sản phẩm nó làm ra nhiều sản phẩm thì nó nó lấy nó lấy quay tinh khiết nó làm ra iso quay đó xong rồi nó lấy quay trộn nó làm ra lean đó và nó lấy những protein khác nó làm ra lean pro tám thì đây là một cái sản phẩm mà nó cùng phân khúc với titanium micellar xét về cái vị nếu mà xét về vị uống một mình thì nó cũng ngon ngon ngang ngửa isobot Ôi xin lỗi bạn lộn hoài isofit isofit nó nhiều iso quá các bạn đó nó nằm ở nó nằm ở dưới dưới thằng isoject một chút mà thằng isoject thì nó thuộc dạng mắc tiền mắc tiền thằng đó sợ các bạn chơi không nổi tại vì đâu phải ai cũng có tiền mà bỏ ra nhiêu ta triệu ba triệu tư gì cái hũ nhỏ xíu uống đúng không nên gọi là cái sản phẩm nào cũng vậy thôi tùy vào cái nhà sản xuất tùy vào cái công ty nó sản xuất có chất lượng hay không chứ còn cái nhãn không nói được điều gì cả đúng không tất nhiên ở một tất nhiên câu đó cũng không hoàn toàn đúng nếu mà cái nhãn nó quá tệ đi thì làm sao mình tin được còn cái nhãn nó quá đẹp đi thì chúng ta cũng có phải có kiến thức chúng ta nhìn nhận sản phẩm này thằng nào làm giá nó bao nhiêu đúng không chứ bạn nghĩ hai cái sản phẩm nhãn nó tương đương nhau một hũ thì 2 triệu một hũ thì triệu rưỡi hiểu sao đấy hiểu sao đấy ừ nếu mà cái hũ một triệu rưỡi mà nó cùng chất lượng nó đẳng cấp chung với hũ 2 triệu thì hũ 2 triệu nó bán cho ma mua à đó nên tiền nào của đó duy bây giờ duy, không phân tích nhãn nữa duy phân tích nhãn cách đây nhiều năm là để cho các bạn hiểu về thành phần hiểu về protein thường thường quay nó có những cái gì những cái gì trong 25 gram quay thì nó có bao nhiêu gam à, BCA nó có bao nhiêu gam glutamine rồi nó có bao nhiêu ờ, phát viết này nọ cái đó là cái kiến thức chung cái đó là kiến thức chung nha các bạn nhưng còn khi mà một sản phẩm nó hiểu được mình nó hiểu được cái mình biết thì nó sẽ hắt chính trên cái mình biết à. thôi làm clip ngắn gọn thôi các bạn làm ngắn gọn để cho các bạn hiểu được là bbt là phân phối cho này đi học thành công phân phối phân phối à, thằng isoway Isoway là một sản phẩm Isolux cấp cao nhất của Labrada Wow Labrada đó. Và trong giai đoạn này thì à, cái phòng sale sỉ với phòng sale lẻ nó có cãi lộn thiệt các bạn Nó có bất hòa thật Nên đâm ra sản phẩm nó hơi bị học hạt Tháng 11 ổn định lại các bạn Chấn chỉnh lại Xin lỗi các bạn về điều đó Cảm ơn các bạn đã tin dùng sản phẩm của BBT Đây không phải là clip quảng cáo Đây là clip Duy Nguyễn chia sẻ rất thật Không có gì để quảng cáo Đúng không? cái sự nghiệp Duy Nguyễn có ngày hôm nay và cái phong cách chơi của Duy Nguyễn là như thế nào đó và tình yêu gym của Duy Nguyễn là như thế nào thì chả cần phải quảng cáo chả có thằng giám đốc nào mà thành công như vậy mà đã bỏ ra một ngày 3 tiếng nó tập gym mà cũng chả có thằng giám đốc nào nó rảnh đến cái nước mức mà nó làm video đều đặn 6 năm không đổi cái đó là là là, là không phải quảng cáo nhiều nha chia sẻ thật lòng với các bạn quý vị anh chị em các đồng chí là PPT phân phối thằng quay mới đúng không ISO quay các đồng chí ờ, vui động ủng hộ xin chân thành cảm ơn